anh trai này rất là có tiền ngửa tay cái là mua ngay cái biệt thự trăm tỷ tặng cho vợ nhưng nói ra thì lại chẳng ai tin cả bởi ai ai cũng nghĩ anh là phế vật ăn bám ngày hôm đó tóc dài và bạn gái tự tiện đi vào khu vực biệt thự của tam thiên còn phát cơm chóa toẻ loe nên đã bị tam thiên nhắc nhở chẳng phải tôi đã nói với anh tôi là chủ nhà của nơi này à mày là chủ nhà của biệt thự lưng núi ha ha ha biệt thự này có giá trăm vạn đấy mày tưởng tao bị ngu à nhìn cái bộ dạng ngu đần của mày thế nào cũng không giống ông chủ có trăm vạn tam thiên đề nghị tóc dài nên rời đi kẻo không sẽ bị trừng phạt đó Mẹ nó, mày dọa nạt ai vậy? Không làm chó chặn đường nữa, mà làm chó cậy chủ luôn rồi à? Những người này là bảo vệ của nơi đây. Này đội trưởng Nghiêm, tên này lén lén lút lút bị tôi bắt được, còn mạo danh chủ nhân của căn biệt thự này. Các anh nhanh đưa hắn đi đi. Nhìn vào mặt Tam Thiên, đội trưởng Nghiêm giật mình nhận ra, đây đích thị là chủ nhà. Cái, cái gì? Mày, mày, mày thật sự là chủ nhân của biệt thự sao? Sao có thể như vậy được? Tôi không phải chủ nhân của căn biệt thự này. Vậy chẳng lẽ là anh à? Nhận thấy mình đã chọc phải người không nên chọc. Tóc dài chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đại ca, em có mắt mà không thấy đỉnh núi Himalaya, mong anh tha thứ cho. Tam Thiên cũng chẳng phải người nhỏ mọn, thấy hắn đã thành tâm xin lỗi như vậy, tạm tha cho một lần. Được rồi, nếu anh đã mở miệng, chuyện này coi như xong, anh hẳn cảm ơn anh. Nếu không phải anh đại nhân đại lượng, thì hôm nay em thảm rồi. Ôi thằng này, mày thả chân bố ra. Một hôm nọ, Tam Thiên cùng gia đình đến ăn bữa cơm tại gia tộc Tô gia. Trong lúc ăn, Tô Siêu và áo đỏ cố tình nhắc đến chuyện Ninh Hạ vừa mua hai con xe mới, bọn họ nghĩ nghênh hạ tham nhũng tiền của công ty nên muốn bà già biết chuyện này nghênh hạ cháu vừa mua hai chiếc xe đúng vậy bố con lái một chiếc tam thiên tặng con một chiếc đi làm ha ha xa hoa nhỉ đi làm cũng phải lái siêu xe mới chịu nghênh hạ khẳng định mình không ăn quỵt đồng nào của công ty cô nói lời này để lừa con nít à hơn 100 vạn nhà cô có chừng ấy tiền sao bà nội có chuyện này chắc bà không biết cô ta không chỉ mua xe mà nghe nói còn đổi nhà nữa đó tô nghênh hạ cho dù cô được hợp tác với công ty nhược thủy cũng không cần phải khoa trương rõ ràng như thế nói đi Rốt cuộc cô đã đào bao nhiêu tiền của công ty rồi? Bà nội đập bàn, yêu cầu Nghinh Hạ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Nếu mấy người cảm thấy tôi lấy tiền của công ty, thì có thể kiểm tra sổ sách, hoặc bây giờ tôi về lấy sổ sách đến luôn. Ai ăn chặt tiền của công ty, còn chưa biết được đâu. Tên Tô siêu sợ chuyện mình ăn quỵt tiền của công ty bị bại lộ, liền đứng dậy phản bác. Ai cũng biết tình hình trong nhà cô, đột nhiên có tiền mua xe mua nhà, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Tam Thiên đứng dậy nói tiền mua xe mua nhà đều là tiền của mình, nhưng mọi người ai cũng nghĩ anh là phế vật, nên làm sao mà tin được chứ? chém gió cũng phải suy nghĩ đến tình hình thực tế. Loại ăn bám như cậu, có nhiều tiền vậy sao? Ở đây có phần cho mày nói à, mau ngậm miệng thối lại cho tao. Dì Lam, Hàn Tam Thiên muốn ra vẻ thiếu gia, dì cần gì phải xé toạc hắn ra chứ? Dì xem hắn còn cười mỉm nữa kìa, tôi thật sự phục cái mặt dày này đấy. Ha, anh trong mắt tôi cũng chỉ là một trò hề. Thằng bám với mày, còn dám chê cười tao, muốn đánh nhau à? Đáng tiếc, anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Mày nói gì? Bà già ra lệnh cho thằng cháu mình dừng tay lại, quay về chỗ ngồi. Bà nội, Ninh hạ tham ô khoảng lớn, không phải là chuyện rõ ràng đó sao? Cầm mồm cho tao, bà già tuy già nhưng không ngu, biết thử ai mới thật sự là người tham ô tiền của công ty, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Quốc Diệu, chuyện chú đổi nhà cũng không nói với chúng tôi một tiếng. Bộ không định mời chúng tôi à? Được rồi, địa điểm cụ thể, tôi sẽ báo với mọi người sau. Thần bí thế, không phải nói ra sợ mất mặt đấy chứ. Tam Thiên đứng ra nói, đến lúc đó sẽ có xe đến đón mọi người, tự nhiên sẽ biết ở đâu thôi. Hơn nữa đó là nơi đặc thù, xe bình thường không vào được. Dọa ai thế? Xe bình thường không vào được, chẳng lẽ nhà mấy người ở trong hẻm à? mẹ nghênh hạ không hề biết tam thiên đã mua biệt thự ở lưng núi vì vậy mà tỏ ra rất cấu gắt vừa trở về nhà đã chửi xối xả vào mặt tam thiên vốn dĩ tôi còn định mượn căn nhà thuê ra trò một chút giờ trên dưới tô ra đều biết hết còn che mặt gì nữa tô nghênh hạ ngày mai con đi làm giấy ly hôn với tên phế vật bám với này ngay nếu không thì không còn ba mẹ này nữa nghênh hạ đứng ra bảo vệ anh chồng nói mình sẽ không ly hôn bất ngờ chưa đờ mờ mày đã cho con gái tao ăn buồn ngày gì rồi cút ra ngoài cho tao tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa mẹ điều hàn tam thiên nói là sự thật Xe là do anh ấy mua, 20 vạn mượn lần trước cũng là của anh ấy. Mẹ dựa vào cái gì mà đuổi anh ấy đi? Con, con nói cái gì? Vì giúp hắn, mà đến cả mẹ cũng lừa sao? Tô Diệu ra lệnh cho Tam Thiên, phải giải quyết cho xong chuyện này, thuê hay mượn gì cũng được, nếu không sẽ bắt con gái ly hôn với hắn. Ngày hôm nay, Tam Thiên dẫn vợ đi ăn, sẵn tiện lát nữa đi xem nhà mới luôn. Anh nói với Ninh Hạ mình đã mua căn biệt thự ở lưng núi, nhưng cô ấy cứ không chịu tin. Thôi vậy, không tin cũng chẳng sao. Thanh niên này tên là Đường Long, con trai của Đường Thành Nghiệp. Cô là Tô Ninh Hạ hả? Cảm ơn cô lúc trước không thành đôi với Đường Long. Nếu không, tôi đi tìm đâu được người bạn trai ưu tú như vậy chứ? Ninh Hạ nghe mà vọt cả cơm. Đường Long quay mình lương tháng trăm vạn, mà không hề biết rằng Hàn Tam Thiên chính là chủ tịch công ty nơi hắn làm, thậm chí còn chửi anh là phế vật ăn bám số một Vân Thành. Đường Long, nếu anh không còn chuyện gì nữa thì mời đi cho, đừng làm phiền chúng tôi ăn. Ninh Hạ, cô ở cùng tên ăn bám, thật sự không sợ mất mặt sao? Tôi thích ăn cơm cùng ai thì ăn, liên quan ngoại gì đến anh? Ninh Hạ, hiện giờ tôi đang làm cho bất động sản Nhược Thủy, sau này còn có nhiều cơ hội làm ăn với cô đấy. Nếu như cô khiến tôi không vui, sau này hợp tác với tôi ra, e là sẽ không thuận lợi. Đến lúc đó cô phải khóc lóc cầu xin tôi rồi. Ha ha ha ha. Nếu chú em đã muốn chết đến vậy, Tam Thiên Anh đây cũng không khách sáo nữa. Nói xong chưa? Xong rồi thì mau cút đi. Cô, cô, ngày mai tôi sẽ cùng bố đến ăn tân ra nhà cô. Chắc đó là một cái nhà tàn nhỉ. Thực ra tôi không hề mời anh, nhưng anh đã mặt dày muốn đến thì cũng đành. Không biết nhà cô có thang máy không nhỉ? Bạn gái tôi không thích leo cầu thang đâu. Ha ha ha ha, thằng cờ hó là thắng chó này. Tam Thiên dặn vợ không cần phải lo, mấy thằng gà này anh xử được. Tam Thiên, nhà mới của chúng ta có thang máy không? Em không muốn cái thằng cờ hó đó. Diễu Võ Dương oai trước mặt em nữa. Không cần vội, lát nữa anh sẽ đưa em đi xem nhà. Trên đường đi, Ninh Hạ lo lắng, liên tục hỏi Tam Thiên đang đi đâu. Nơi này là khu biệt thự Vân Đỉnh Sơn, xe chưa đăng ký cấm vào. Lỡ bị người ta đuổi thì mất mặt lắm. Ninh Hạ vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Khi anh bảo vệ lại đứng nghiêm chào Tam Thiên, anh ta đang chào anh kìa. Hàn Tam Thiên, anh lấy tiền mua đất bảo vệ từ khi nào vậy? Ngôi nhà trắng lệ này chính là biệt thự của Tam Thiên, Nghênh hạ đến giờ vẫn chưa chịu tin, còn cẩn thận dặn Tam Thiên, khu vực này nghiêm cấm cho người lạ đi vào. Ôi trời, đây là căn biệt thự đắt giá nhất đó. Sau này đây chính là nhà của chúng ta. Nếu em vẫn chưa tin, thì mở thử xem có được không? Nghênh hạ hơi rung, hỏi kỹ lại anh chồng một lần nữa. Đến khi cắm chìa khóa vào, quả nhiên mở được. Nội thất ở đây vừa sang trọng, lại còn rất rộng lớn. Ngay ở phía bên là ảnh cưới của cả hai. Tam Thiên, anh vẫn còn giữ tấm ảnh này sao? Năm đó ông nội chỉ hôn, ép chúng ta chụp tấm ảnh cưới này. Ba năm rồi, em cứ tưởng tấm ảnh đã mất từ lâu không ngờ anh vẫn còn giữ nó. Đương nhiên phải giữ rồi, đây là ảnh cưới của chúng ta mà. Tam Thiên, anh lấy nó xuống đi, bộ anh không thấy vẻ mặt khó chịu của cô ta sao? Tại sao còn đối xử với cô ta tốt như vậy? Bởi vì cô ta là vợ anh, hơn nữa còn được quốc gia công nhận. Nghênh hạ ôm lấy Tam Thiên, đè anh lên ghế. Ngay sau đó, còn tặng cho một nụ hôn, phát cơm chóa no cả làng. Ui rồi vợ ơi, hôn rồi mới cảm thấy ngại ngùng. Tam Thiên được nước lấn tới, đè em vợ lên ghế sofa, đòi thịt luôn cho nó nóng. Đồ lưu manh thối, Nghênh hạ ngại ngùng, chạy đi núp ở trong phòng bà xã, em định trốn trong đó cả đời à, không muốn xem nhà mới sao? Mất mặt quá. Chuyện này là do đàn ông chủ động, sao vừa rồi mình lại không kiềm chế chứ? Toang rồi toang rồi, hình tượng mình trong lòng anh ấy bị hủy hết mất. Bà xã, son của em là hãng nào thế? Cũng ngon phết đấy. Tên khốn này, còn dám chọc ghẹo mình. Mẹ Ninh Hạ gọi đến, nói xối xả về chuyện nhà mới, Ninh Hạ quyết định sẽ tạm thời giấu họ, để cho họ một bất ngờ. Sáng hôm nọ, cả nhà của tên Đường Long đã đứng đợi sẵn trước cửa, nhân lúc có nhiều người ở đây, Đường Long lại khoe mẻ về tiền lương của mình, một năm kiếm được trăm vạn. Làm việc tại bất động sản Nhược Thủy, công ty con của Hàn gia Yên Kính. Ui ghê thật sự, có khi ngày mai bị chủ tịch Tam Thiên đuổi việc luôn ấy không chừng. Ông bác này là người nhận ủy thác từ Hàn Tam Thiên, lái xe xịn đến đây đón mọi người, thấy nghênh hạ phô trương như vậy, đám người này đều cảm thấy rất ganh tị, cộng cay cú. Đặc biệt là tên Tô Siêu, anh phải nghĩ cách chỉnh đốn Tô nghênh hạ đi, không được để cô ta ngông cuồng tiếp nữa. Yên tâm, anh đã về công ty rồi, thì cô ta đừng hòng vớt được đồng nào nữa. Ô trời, đây chẳng phải là đường đến biệt thự Vân Đỉnh sao? Tiên sinh, ông có đi nhầm không đấy? Chẳng lẽ mọi người không biết, hôm nay sẽ đến biệt thự núi Vân Đỉnh sao? Không thể nào đâu. Đại ca, có phải ông đón nhầm người rồi không? Chúng tôi là người của Tô gia, là người của Tô gia thì đúng rồi. Nhầm thế éo nào được, biệt thự núi Vân Đỉnh, tôi vậy mà lại đứng ở đây. Đây là nơi hào hoa nhất Vân Thành, Đấu giá khởi điểm trăm vạn. Kim chủ thần bí ném tiền qua cửa sổ kia, đến giờ vẫn chưa biết là ai. Nơi này là địa bàn của Thiên gia Vân Thành. con mụ Tô Minh Hạ kia, không phải cố tình hãm hại chúng ta đó chứ? Tôi biết ở đây có quy định, người tự tiện xông vào, hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Hay là nhanh đi đi. Trong lúc đám người này sợ vãi ra, cả nhà của Hàn Tam Thiên đã lái xe đến. Mọi người định về à? Đã đến nhà rồi, không vào ngồi một lát sao? Hàn Tam Thiên, mày có ý gì? Muốn hại chết bọn tao à? Tự tiện đưa bọn tôi đến đây. Nếu Thiên gia truy cứu trách nhiệm, một mình cô gánh nổi không bản thân sống không nổi nữa nên muốn mọi người chết cùng à tam thiên bẻ tay của tô siêu ra nghênh hạ cũng tự tin bước lên nói đây chính là nhà của mình có phải cô điên rồi không gió này cũng dám chém biệt thự lưng núi là nhà mà loại người như cô có thể bước vào à nghênh hạ lấy ra cái chìa khóa không phải nhà của tôi chẳng lẽ là nhà của cô nhỏ diệp phẩm vẫn éo chịu tin được thôi giờ tôi mở cửa ra rồi đó manh hai con mắt to ra mà nhìn đi ngôi nhà bạc tỷ này khiến mọi người không thể nào mà tin nổi vào mắt mình dù cho có tham ô cả tô ra cũng tuyệt chưa thể mua nổi không phải anh nói nghênh hạ không được tô ra xem trọng sao hư chắc là nhà cô ta mượn thôi nhưng mà ai lại đi cho mượn biệt thự hào hoa như này chứ hơn nữa tô ra cũng chỉ là gia tộc hạng ba đường long tỏ ra rất cay cú cứ tưởng vào được bất động sản nhược thủy rồi sẽ có thể lợi dụng chức vụ làm khó cô ta khắp nơi khiến cô ta lên giường với mình không ngờ bây giờ cô ta lại có thể sống trong biệt thự trăm tỷ đờ mờ kế hoạch của ông đây đổ về hết rồi mẹ nghênh hạ cười rất tươi mời mọi người vào trong xem nhà tham quan biệt thự ai ai cũng khen nhà rất đẹp làm bà ấy rất tự hào cười đều vào mặt bố của Tô Siêu, khiến ông ấy vô cùng là cay cú. Quốc Diệu, cậu nói cho tôi biết, căn biệt thự này rốt cuộc có phải cậu mua không? Tôi nhớ một người thần bí đã mua nó, nhưng nhìn thế nào cũng không giống em trai ăn bám của tôi. Anh làm gì vậy? Đương nhiên bọn em đã bỏ tiền ra mua. Dì Lam, điều kiện nhà gì thế nào? Chúng tôi còn không rõ sao. Chắc không phải nhà chú đã làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ? Nếu không thì tiền đâu ra? Nhiều tiền như vậy, không thể nào từ trên trời rơi xuống được. He he, có phải nghênh hạ quan hệ với vài người không rõ nào đó, dùng cơ thể đổi lấy chứ gì? Á thằng cờ hó này, Mày muốn chết sớm đến vậy sao? Tô Siêu, câm cái mồm mày lại, không được vu oan cho Ninh hạ nhà tôi. Vậy thì nói đi, tiền đâu ra? Mẹ Ninh hạ chẳng biết nói sao, đành bịa đại một câu chuyện, nói rằng là tiền lão gia bù đắp cho quốc diệu. Mọi người nghe vậy bàn tán tứ tung, cho rằng đây là quỷ đen của lão gia. Không may bị quốc diệu tìm thấy, nên theo lẽ thường phải chia đều cho gia tộc. Dựa vào cái gì mà nhà cô nuốt hết? Mau nôn tiền ra đây. Cái đờ cờ lờ xì mờ, tiền này liên quan mẹ gì mấy người? Lão gia cho rằng Tam Thiên ở rể có lỗi với Ninh hạ, nên mới để lại chỗ tiền bù đắp. Ra quy định 3 năm mới được sử dụng, vì vậy chúng tôi mới vất vả chịu đựng. Mọi người nghe thoáng qua đều nghĩ đây là sự thật, bởi vì nghe rất có lý. Lão gia để lại cho các chú bao nhiêu? Ờm, có 100 vạn thôi. Tập phim vậy là hết mất rồi. Nhớ like và đăng ký kênh Tư k Review để ủng hộ mình nhé. Đừng quên để lại ba chấm nếu như bạn không biết phải bình luận gì. Xin chào và hẹn gặp lại.